Xin chào tất cả mọi người nhé à, Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nói về Pi Network à, ờ, Chúng ta sẽ có một cái tổng cần mới của nó Đó là token của Pi Pokemon Để mà đa được token của Pi Pokemon Chúng ta cần phải đăng nhập vào từ Pi app P của chúng ta Chúng ta sẽ đăng nhập vào Pi Pokemon nhé Cách cũng không có gì là phức tạp cũng rất là đơn giản thôi mình sẽ hướng dẫn chúng ta như sau nhá chúng ta sẽ vào phần là prepressure nhá rồi chúng ta sẽ vào prepressure này như lần trước thì mình có làm một video hướng dẫn mọi người à, cách chuyển cái số pi từ app pi chúng ta sang cái địa chỉ ví của mình đây nhá là mình đã hướng dẫn chúng ta mình đã nhận được rồi nhá rồi mình sẽ vào thử ví để kiểm tra hiện tại là mình đang có được bao nhiêu pin và phần này thì mình sẽ không để lộ thông tin nha mọi người thông cảm nha đây là phần khóa bí mật của mình và như vậy là mình đã vẫn được 1365 pi ở đây đây là pi chính thức của mình nhá chính thức và đây như các bạn thấy ở phía trên màu xanh này copy mainnet này đó là chính là pi chính thức của mình mình đã chuyển được rồi nhá cách gửi đơn chuyển thì mình có làm một số video ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo và xem thêm nhé chúng ta phải chuyển chúng ta phải gửi đơn thì nó mới chuyển cho chúng ta nhé trong vòng 14 ngày nó sẽ chuyển hoặc sớm hơn như mình làm thì nó sẽ chuyển sớm hơn rồi ở đây chúng ta sẽ nói về P browser P phần P của chuyên môn nhé phần P chuyên môn chúng ta sẽ nói về các tài khoản của nó rồi chúng ta sẽ trước khi vào ví như thế này thì chúng ta sẽ copy cái phần địa chỉ ví công khai của chúng ta ở đây và đây chính là địa chỉ ví công khai này chúng ta sẽ sao chép nha trong cái địa chỉ ví công khai này chúng ta sẽ cách lưới người ta rất là đơn giản thì chúng ta sẽ lấy ở góc phía trên này có hình hai cuốn sách của chúng ta đây chúng ta sẽ lấy ở đây hoặc là chúng ta sẽ bấm vào phần uh, research đây nhá research đây nhá rồi sau khi lấy được thì chúng ta sẽ mở cái công cụ tìm kiếm của P browser chúng ta sẽ tìm kiếm là, là P chuyên môn nhé chúng ta sẽ ghi P chuyên môn vào đó rồi sau đó chúng ta sẽ bấm tìm kiếm à, chúng ta sẽ kích vào cái phần đầu tiên là pi cho môn chấm con vào đây các bạn chú ý các ký tự đây nhé nếu không thì người giả mạo thì chúng ta sẽ mất số pi đấy rồi đây là pi trên môn của chúng ta này vậy thì pi trên môn là gì thì pi trên môn chính là trang thương mại điện tử chúng ta có thể trao đổi mua bán hàng hóa ở đây cũng giống như Lazada này Shopee này sen đó này cũng tương tự như vậy thôi nhưng đối với uh, à, Pokemon nó là toàn cầu và được cải tạo hóa thì tất cả chúng ta có thể mua sản phẩm ở đây từ các nước ngoài và các nước khác nó sẽ gửi đến cho chúng ta nhé ở đây đăng nhập được thì chúng ta sẽ bấm vào góc phải chúng ta phía dưới ở đây phần của tôi ở đây bấm vào đó nếu nó hiện ở các dòng chữ là tiếng Anh thì chúng ta sẽ chọn ở góc phải có phần quả cầu đây nhé hoặc language chúng ta sẽ chọn lại quốc gia của chúng ta nhé à, tiếp theo là chúng ta sẽ bấm vào phần đăng nhập này nhé Đấy, chúng ta sẽ bấm vào phần đăng nhập này. đó nó sẽ đăng nhập cho chúng ta vào cái tên pi của chúng ta luôn đấy đây chính là ừ, tên pi của mình đây đó còn nếu nó bắt chúng ta ừ, đăng nhập hoặc là cài đặt thì chúng ta sẽ cứ kịp cài đặt và cho phép nó đăng nhập vào pi nhá ở đây thì nó sẽ không không mất VP của chúng ta đâu pi chúng ta sẽ không bị mất đâu cho nên chúng ta sẽ đăng nhập nhá và tiếp theo là chúng ta sẽ có phần đăng nhập ở phía dưới ở đây chúng ta sẽ bấm vào đấy để mà đào được cái đồng token của Fichemon nhé và đồng token của Fichemon nó sẽ giúp chúng ta ừ, giảm được các chi phí của chúng ta như các bạn thấy ở phía trên chúng ta sẽ đọc sự thông báo này nhé nhấn nút đăng nhập ở dưới xem quảng cáo và làm URL để đăng nhập thành công đó số lần đăng nhập vượt quá 100.000 và thu nhập sẽ giảm một nửa Hiện tại mỗi lần đăng nhập bạn có thể nhận được 6,28 pi trên mol. Đó như vậy là chúng ta sẽ nhận được 6,28 trên mol nhé. Và nếu mà được 100.000 người thu nhập thì chúng ta sẽ bị giảm nữa, tức là sẽ còn lại 50 nhé. Ở đây nó giảm một nữa thì còn là 3. Chúng ta sẽ giảm được còn 3 pi trên mol. Mà thông báo pi trên mol thông báo nền tảng Pokemon có thể sử dụng trên nền tảng khấu trừ phí xử lý các khoản tiêu dùng khác đó đây đây là khấu trừ phí của chúng ta khi vận chuyển hoặc là chúng ta sẽ giảm các mã À, nhiều cách khác để kiếm mã thông báo trên nền tảng Pigeonmon đang được phát triển vì vậy hãy chú ý theo dõi và chúng ta sẽ còn có những cách khác nữa nhé hiện tại là nó đang cho phép chúng ta đào ở 24 giờ này như mọi người thấy này mình đã đào được này thời gian đang chạy và mình đã đào được ngày hôm nay là được 6p 6p trên môn này để cách đào thì chúng ta sẽ bấm một phần đăng nhập nhé nếu không chưa chưa hiện được cái thời gian đếm ngược này thì chúng ta sẽ bấm một phần đăng nhập này nhá rồi sau đó chúng ta sẽ bấm và click vào phần quảng cáo này luôn nè đó rồi chúng ta sẽ chờ nó xuất hiện nữa sau khi nó xuất hiện quảng cáo thì chúng ta có thể bấm trở lại nhé bấm trở lại bấm trở lại ở góc trên góc trên có phần của phí chuyên môn đấy Đó, sau khi trở lại xong thì nó sẽ xuất hiện như thế này thôi cũng quay lại ở nền tảng của chúng ta vừa mới đọc thông báo ở đấy và nó sẽ xuất hiện doanh thu của chúng ta ở đây là 6,28 đó. Rồi tiếp tục uh, trong 24 giờ chúng ta sẽ vào lại một lần nhé. Các bạn có thể bật báo thức này cùng với báo thức của API để mà không quên nhé. Chúng ta sẽ vừa bật API hoặc là vừa vào Pigmon để mà mở nha. Rồi chúng ta sẽ trở lại này. Rồi chúng ta sẽ tham khảo sơ qua về các hàng hóa ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào phần trang đầu của đây, trang chủ của nó nha Hiện tại như các bạn đang thấy thì chúng ta sẽ toàn là những tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc ở đây nhé, tiếng Anh. Và chúng ta sẽ đổi tiếng này thành ở tiếng Việt thì chúng ta sẽ nên chúng ta người Việt thì chúng ta sẽ lấy hàng hóa của Việt, người Việt ở đây chúng ta sẽ bấm vào phần combine đây nhá, phần có ký tự ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn đất nước của chúng ta nhé. Thường thì nước Việt Nam thì ở cuối chúng ta ở ờ, chúng ta sẽ bấm vào Việt Nam này Việt Nam M này là tất cả sản phẩm của Việt Nam nó sẽ update cho chúng ta ở đây và chúng ta có thể mua hàng của trong đất nước của chúng ta ở đây đó ở đây như các bạn thấy dây thắt lưng là được 2 p này đó như mọi người thấy này thấy chưa chúng ta có thể mua ở đây nhưng mà hiện tại là vẫn chưa mua được nhá trong khi đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 chúng ta mới có thể được mainnet mở chúng ta sẽ được mở và mua thử ở đây nhá và như vậy là mình đã hướng dẫn chúng ta à, sơ qua như vậy thôi nhá còn một cái đoạn nữa là chúng ta sẽ bấm vào có bốn hình ô vuông nhỏ ở đây sẽ bấm vào đấy đây là tất cả sản phẩm mà chúng ta muốn tìm hoặc là muốn mua là, là được phân loại riêng ra như các bạn thấy ở đây toàn tiếng Anh và hy vọng là sẽ upload các bản tiếng Việt cho chúng ta nhé à, như vậy là mình sẽ dừng video ở đây nhé Xin chào tất cả mọi người và chúc mọi người thành công với cộng đồng Facebook nha